vì lẽ nó già dính như ta thì già sớm giờ con coi ờ, già ngang ngang xà lan mình đó qua cái đoạn clip 5 giây vừa rồi thì cũng hé lộ những cái nghi vấn mà hởm rầy mọi người đặt ra có thể lưới trời ti thưa nhưng mà khó thoát hy vọng rằng những cái thước phim mà anh em youtube đã cung cấp sẽ góp phần nào làm cái tư liệu để cho uh, công an họ có thể gom nhặt được nhiều cái chứng cứ hơn về cái vụ việc này sớm uh, đưa ra ánh sáng để giúp cho uh, người uh, bị hại được uh, an lòng cái vụ việc của chị Hà rơi xà lan em xin được tóm tắt một cách ngắn gọn để cho quý cô chú anh chị nào bữa giờ chưa có tìm hiểu và uh, thời gian để xem có thể nắm bắt được một cách uh, rõ ràng e, hai vợ chồng uh, của chị Hà này sống trên Sà Lan vào một ngày uh, cự cãi nào đó đột nhiên chị Hà rớt xuống Sà Lan và mất tích dưới sông 12 ngày được sự cứu hộ của rất nhiều anh em và rất nhiều người đã tìm kiếm sau bao ngày chị cũng đã được à, tìm thấy và có những cái yếu tố kỳ lạ trong cái câu chuyện này khiến mọi người rất là xôn xao và tìm hiểu những cái yếu tố kỳ lạ trong cái câu chuyện này thứ nhất là chị Hà rớt xuống sông 12 ngày mới tìm thấy thứ hai pha khám nghiệm pháp y phổi không có nước thứ ba chị thường đem cái tính mạng mình ra để trút giận sau những cơn cãi vã tức là đem uh, thề thốt ra tính mạng mình ra để thề thốt với cả nhà nhiều khi trúng cái giờ tâm linh nó cũng không có tốt đâu thứ tư nữa là chị có một cái tên là tên Hà Hà có nghĩa là xong nha ở đây chưa nói tới ông chồng làm sao biết được A xin đang kiếm ở khu vực đó mà đánh lạc hướng nếu hai người có hai cái khoảng cách nó xa vời như vậy thì làm sao mà biết được mà để đánh lại hướng tới 4 lần chẳng lẽ lại có đồng phạm hôm qua cái đoạn video em đăng tải lên cũng có rất là nhiều quý cô chú anh chị và các bạn quan tâm và có những cái ý kiến cùng chiều hoặc trái chiều rất là nhiều và cái điều nghi ngờ hôm qua trong cái đoạn clip ở cái à, khúc giữa em có nói về một cái vụ việc liệu đây có phải là một vụ án hình sự và kết hợp với không chỉ một mình anh Tuấn mà là có sự kết hợp với đồng bọn những cái biểu hiện nghi vấn của anh chồng này rất là lạ luôn khi mà vợ mất rồi á, thì không báo với gia đình bên vợ mà chỉ âm thầm báo với những người à, bên gia đình của mình tức là dì năm và có những cái phát ngôn và hành động nó có cái một cái gì đó khiến cho cộng đồng mạng xôn xao và đặt một cái câu hỏi rằng liệu anh chồng có phải là thủ phạm hay không sau đây em sẽ cho mọi người nghe những cái ờ, lời của anh chồng khi phát hiện ra vợ của mình đã nổi lên nha cả nhà được ờ, báo là nổi lên tại Xà Lan luôn nổi ngay Xà Lan luôn nha cả nhà đó nó nổi ngay lên Xà Lan luôn là một cái nghi vấn cực kỳ lớn đối với cộng đồng hợm rầy tiếp tục nha cả nhà anh này anh ờ, đánh là hướng rất là tài tình luôn vậy lẽ nó già dính vô thôi đó mọi người nghe không mọi người nghe anh nói không vậy chẳng lẽ nó ờ, rà dính gì ta đó đây cả nhà giờ em sẽ cho cả nhà nghe thêm một khúc nữa nha tôi nói là đây thì già dạ, sớm giờ con coi già ờ, dạ, ngang ngang xà lan mình đó đó là rà rà ngang ngang xà lan của ờ, ông Tuấn này luôn không thể nào mà một người rớt cái chủng ngay chỗ đó mà đến 12 ngày sau vẫn dính ngay chỗ đó cái lượng nước của cái sông nó lên nó xuống nó lên nó xuống triều lên triều xuống rất chảy rất là suyết luôn cái sông vàm cống chảy rất là suyết luôn không thể nào mà mắc kẹt ở đó đến 12 ngày mà khi người ta kéo á, đứt dây luôn cả nhà cái tình tiết là khi người ta mà kéo à, phịch cái à, chị Hà lên á là đứt cái cọng dây rất là bự luôn điều này cũng nói lên một cái gì đó có thể là neo đậu ở dưới đó rất là, lớn luôn á cho nên mới đứt cọng dây giữa cỡ đó đó nói nói nấu lên nó gì đâu đó clip hôm qua em có nhắc đến một tình tiết có thể có đồng phạm bao che tội phạm trong cái ừ, tình huống này không phải là một mình anh Tuấn này có thể có một đồng phạm nữa bao che tại vì khi A xin muốn cho ừ, ghi cào tới cào cái khu vực đó thì anh Tuấn này đều gọi điện thoại và ngăn cản bốn lần đơn nhiên khi lúc a à, xin tới gần đó thì sẽ có một người nào đó báo cho anh Tuấn này đó là một cái nghi vấn tình tiết nghi vấn đó cả nhà tiếp theo em sẽ cho mọi người nghe một cái đoạn anh Tuấn anh diễn tả cái lúc mà ờ, hai vợ chồng ờ, gây lộn với nhau và chị ờ, Hà rơi xuống xà lan nha anh có thể kể lại câu chuyện ngày hôm đó được không anh ngày hôm thì hai chồng cũng vụ tiền bạc à, cũng chịu khi lộ yeah. Dạ. cũng cự cãi ờ, vợ rồi à, tự dặn ờ, em ờ, hỏi nó, tự dặn nhưng vừa lòng dạ. thì em nó nắm vô anh chỉ chỗ nào cho anh em đây anh em mới là họ chú ý anh chỉ chỗ đó là ngay trong bến này nè em bơm trước tính nghĩ vợ biết lậu nó coi xuồng nắm vợ xuồng ngầu chứ mệt nó vô khỏe chứ phao thì có nó vợ cũng lậu mình đâu có nghĩ mà đâu tình trạng gì mà vợ mất tiêu luôn dạ em nói em đi sao mà không lấy phao mà lấy xuồng vợ cũng lậu lấy xuồng mọi người mới nghe một cái đoạn clip thật là phi lý đúng không cả nhà và nó có cái vẻ gì đó nó không có ờ, hợp tình hợp lý cho lắm cô chú anh chị nào có quan điểm cùng chiều hoặc trái chiều thì mọi người hãy ờ, để những cái ờ, bình luận tích cực ở dưới khi mà vợ mất rồi thì không báo với gia đình bên vợ mà chỉ âm thầm báo với những người ờ, bên gia đình của mình tức là dì năm và có những cái phát ngôn và hành động nó có cái một cái gì đó khiến cho cộng đồng mạng xôn xao và đặt một cái câu hỏi rằng liệu anh chồng có phải là thủ phạm hay không biểu hiện ở anh Tuấn rất là lớn luôn thứ nhất là sau khi phát hiện vợ đã rớt xuống sông thì không báo cho người trong gia đình của chị Hà biết mà lại báo cho dì Năm và có cái những lời kể hết sức là khập khểnh giữa hai người Dì Năm thì nói anh Tuấn ra vớt tầm 20 mét Còn anh Tuấn thì nói ra vớt ờ, lấy cái tay vớt lên 10 ờ, mét rồi xong rồi như ai kéo xuống Thậm chí đám tang của chị Hà anh Tuấn giống như là một vị khách không có ờ, mặc đồ tang gì đến đó trong vòng 5 phút 3 phút gì rồi đi mặc dù đó chính là vợ của mình và nhà đó là nhà riêng của anh Tuấn luôn không có lý do nào mà vợ mình mất mình đi về mình làm cái đám tang tổ chức đám tang mặc đồ tang hết sức là bình thường luôn không có cái lý do gì mà lại vắng mặt trong cái buổi đó rồi viện lý do là sợ xô xát này kia nếu một người đường đường chính chính là không có sợ cái gì hết mà cũng không có ai dám làm cái gì hết về tổ chức tang lễ bình thường cho vợ của mình chứ đâu phải là người dân thậm chí là cái nhà đó là nhà của riêng của ảnh luôn mà ảnh còn không dám về anh tổ chức luôn thì mọi người có một cái câu hỏi mọi người có một cái nghi vấn đây có thể là một cái vụ án chứ không đơn thuần là một cái tai nạn nữa cả nhà anh ta kêu hình sự vào để điều tra vụ án nhưng mà nói một cách rất là bất nhất với cái hành động vừa nói là kêu hình sự vào để điều tra vụ án cho có sự trong sạch vừa nói là lu bu quá vợ chết lu bu quá không muốn rắc rối kêu lên kêu xuống có thể đây là một cái để đánh lạc hướng để xóa đi cái sự nghi ngờ của cộng đồng dành cho anh ta nhưng những cái việc làm từ trước đến đây của anh ta tạo cho cộng đồng rất là nhiều cái nghi ngờ luôn hy vọng à, cơ quan hình sự sớm vào cuộc để làm rõ cái vụ việc này đem đến sự an tâm cho cộng đồng và rửa on cho những người à, bị on đúng người đúng tội nếu anh Tuấn này không có tội thì trả lại sự trong sạch cho ảnh còn à, nếu có tội thì à, rửa on cho cái người đã khúc cho chị Hà sớm à, siêu thoát Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip Chúc mọi người có một ngày thật là nhiều sức khỏe và vui tươi Xin chia buồn với gia đình của chị Hà